Câu 61, tám sớm nhóm lại hai phe, chặt phần cây tre, bắt cầu một cột. Là gì? Đáp án, đôi quan gánh. Câu 62, mình tròn tròn áo xanh tươi, ở trong chứa nước ai ơi ngọt ngào, đục ra rồi hãy uống vào, làm nước giải khát ôi sao lạ kỳ. Là gì? Đáp án, quả dừa. Câu 63, lá chi không cội không cành, chỉ có một lá, ta mình trao tay, là gì? Đáp án, lá thư. Câu 64, lù lù mà đứng góc nhà, hễ ai đụng đến thì quả khóc lên, là gì? Đáp án, cối tay lúa Câu 65, đá bên đá, nước chảy ra Địa rào róc rách khúc ca nhạc rừng Gọi sông, gọi suối, xin đừng Đố các bạn, đố em cưng, gọi gì? Là gì? Đáp án, con khe Câu 66, mình như quả cà sức tay Đàn trong thì có, đàn ngoài thì không Là gì? Đáp án, bánh trôi. Câu 67, quả tròn to, da xanh xanh, ruột trong đỏ chót mát lành ai ơi. Hạt đèn bè bé thủi thui, ăn vào hết háo, đoán vui xem nào, là quả gì? Đáp án, dưa hấu. Câu 68, quả gì tên gọi dịu em? Nhờ bầu sữa mẹ nuôi em thủ nào? Đáp án, vú sữa Câu 69 Quả gì áo tím bình tròn Bùng với đậu thịt ăn non ngon lành Là quả gì? Đáp án, cà tím Câu 70 Chân đạp miền thanh địa Đầu đội mũ bình thiên Mình thì bận áo mã tiên Ban ngày đôi ba vợ Tối nằm riêng kêu trời Là gì? trắng, gà trống. Câu 71. Đầu thì trọc lóc, tóc mọc ở trong, hai dây thòng lòng, có trong nhà bạn. Đố là gì? Đáp án, bóng đèn. Câu 72. Cây chi nhánh sắc cội ngà. Đố chàng nho sĩ biết là cây chi. Đáp án, cây dù. Câu 73, đầu đỏ, mỏ đen. Xuống tắm ao sen. Lên cài ruộng cạn. Đáp án, cây bút. Câu 74, chợ gì lửa khói nhắc nhau canh phòng. Đáp án, chợ lái thiêu. Câu 75. Tròn như quả mận. Da thì trắng lắm. Cho vào vài muối. Ăn rất là giòn. Đố bạn quả gì? Đáp án, cà pháo. Câu 76. Vừa bằng một ôm. Không đầu có cổ không mồm có răng. Là gì? Đáp án, cái nôm. Câu 77, thân em vừa trắng lại vừa tròn. Viết bao nhiêu chữ, em mòn bấy nhiêu. Đáp án, viên phấn. Câu 78, đầu đen như quạ, dạ trắng như bông, lưng thắt cổ bồng, đít màng lọ nước, là cái gì? Đáp án, đèn dầu. Câu 79, Trạng Nguyên Nhanh Trí IB đã từng ứng đối khi đi sư tàu. Một đời trong sạch trước sau, tiền vô chủ quyết vào chầu nạp kho, là ai? Đáp án, Mạc Đỉnh Chi Câu 80, tám thằng dân dần cột đá tảng Hai ông xã sách nạn chạy theo Là gì? Đáp án, con cua. Câu 81, anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu. Yêu em anh mới mớm trầu cho em. Là cái gì? Đáp án, ống nhổ. Câu 82, đố ai trên bạc Tràng Giang, làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời. Phá quần Nam Hán tơi bời, gương thần độc lập giữa trời giang lên, Đáp án, Ngô quyền Câu 83, không phải gào mà dùng để tác Không phải quạt cũng để giải nồng Không phải nòng mà dùng để đựng Không phải mũ cũng để đội đầu Là gì? Đáp án, cái nón Câu 84, nắng lửa mưa dầu ta không bỏ bạn Tối lửa tắt đèn bạn lại bỏ ta Là gì? án, cái nón Câu 85 Thân em nửa chuột nửa chim Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay Trời cho tai mắt giỏi thay Tối đen tối mình cứ bay vù vù Là con gì? Đáp án, con dơi Câu 86, từng quen khóc lóc theo cha Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân Núi Lam tìm giúp Minh Quân Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay là ai Đáp án, Nguyễn Trãi Câu 87, hai mẹ sinh ba chục con Ở chung nhà mà còn sinh sự đánh nhau Đánh nhau thì đánh trên đầu Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn Là gì? Đáp án, cờ tướng câu 88 10 người thợ lo đỡ mọi bề là gì Đáp án đôi chân Câu 89 bốn dòng ái quốc xưa nay mà lòng giữ nước khi đầy thì vơi Đáp án bình nước Câu 90 chân đỏ mình đen đầu đội hoa sen, lên chầu thượng đế, là gì? Đáp án, cây nhang Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.